Xin chào toàn thể anh em đã đến với Lộc Phát Tài Thì hôm nay Lộc Phát Tài sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn bầu cua nha anh em Bầu cua Đó. Kính nhìn xuyên nắp bầu cua Thì kính nhìn xuyên nắp bầu cua là cái gì Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đây cho nó rõ Kính thường thường anh em à, anh em biết những người bị cần đúng không Những người bị cần người ta hay đeo cái kính áp tròng Thì đây Đó Kính nó nhập từ Mỹ về nha anh em Mắt in dưới đây e can Anh em thấy không Đó kính mình nhập từ Mỹ về đây để dở ra cho anh em xem nó gồm một loại nước cất nè một cái gấp nè một cái nhấn nè đó và đây là cặp kính anh em thấy đẹp không đó rất là ok đây rồi giờ mình sẽ bắt đầu mình đi sơ về cái bộ kính này cho anh em đó cái kính này rất là hay anh em kính này cực kỳ hay nó có thể nhìn xuyên qua những cái nắp bầu cua thau thùng anh em thau thùng đỏ nhựa đỏ thôi nha anh em chủ yếu là nhựa đỏ thôi đó mình đi đánh sòng của người khác á thì nên nhớ nha thau thùng nhựa đỏ nha chứ đừng đánh những cái thau thùng mà màu xanh màu vàng hay màu đen cái đó là đen mắt mình luôn đó, đó. đây đây là cái thau 2 bằng 6 này anh em 260 260 đó anh em thấy không đẹp không rồi bây giờ mình sẽ lấy ba hộp bất kỳ đây anh em anh em thấy không bầu cua nhà mình thì bao la đó mình sẽ lấy ba hộp bất kỳ để thử test cho anh em xem là cái bộ kính này nhìn nó ra sao nha anh em rồi giờ bắt đầu mình lắc vài cây chơi với anh em thôi nha đây là mình lắc vài cây chơi để mình thử nha anh em đó rồi cái này mình đánh cua tôm nha anh em mình đánh chơi với anh em nha, này mình thử thôi nha rồi có con tôm không có con cua rồi ba cây mình bỏ nha cây thứ hai rồi cây này mình đánh con gà con bầu đây mình đánh đại nha anh em được có con bầu mà không có con gà mỗi cây có một con rồi ok rồi tiếp tục rồi cây này mình sẽ chơi con cá con gà cứ con cá con gà múc đại đi Ồ, có con cá chứ không có con gà mỗi cây có một con rồi là trong mắt mình đã đeo sẵn rồi bây giờ bắt đầu mình xin test với anh em mình xin test với anh em nha bắt đầu nha ok cây đầu tiên đó rồi cái này anh em đánh con bầu cho mình mình thấy được con bầu đó, anh em nào đeo vào á thấy một con thì đánh một con hai con đánh hai con ba con đánh, thì mình đánh ba con chứ đừng có gấp, đừng có gấp gáp gì hết đó cứ thấy một con nào đánh con nói chứ cho mình giờ mình đánh con bầu nè đó có bầu anh em thấy không bây giờ là mình xin nói luôn anh em biết thường thường á cái kính này mình đeo vào á là con bầu con bầu là một nha con bầu và con cá hai con này á nó màu đỏ thì nó sẽ hơi trùng nó hơi trùng màu đó cái đây là mình dặn trước mình lưu ý trước còn con cua thì rất là dễ nhìn riêng con cua rất là dễ nhìn nha anh em riêng con cua màu xanh đó nó chỉ có hai con bầu và con cá nó hơi đỏ một tí thôi không sao rồi bắt đầu mình sẽ tiếp rồi anh em con này á là mình sẽ đánh con uh, gà nha anh em mình đánh con gà và con tôm đó mình đánh con gà và con tôm đó anh em đánh con tôm hết tay cho mình thấy con nào đánh con đó cứ thấy được con nào đánh con đó cứ đánh thoải mái tôm hết tay anh em thấy không hai con hai con là sập nhà người ta nó mình đánh vui vui thôi mình đánh giỡn với người ta mình đánh cho vui thôi không cũng đừng có quan tâm gì lắm này bắt đầu tiếp tục rồi anh em có thấy con tôm không chỉ chẳng sao mà thấy được mắt thường sao mà thấy được mình đã đeo kính mình thấy con tôm thì mình đánh hết tay con tôm nha anh em rồi anh em thấy không hai tôm hai tôm phá nhà dỡ nhà người ta ăn không còn gì hết đó thì nếu như anh em mà thấy được hang tôm á anh em mình đánh vừa vừa tiền với nhau tội người ta tội người ta đó tiếp tục đây cái này đó là mình đánh với anh em là cái cây cuối cùng nha Để thời gian á, thì nó thì thì nó có hạn rồi cái này á, cái cây cuối cùng mình chơi với anh em con nai nai anh em nai rồi anh em mình cùng nhau đi một đời đó đây là mình dựng cho anh em thôi đó bây giờ là mình bắt đầu mình test cái cây cuối cho anh em nè tiếp tục nha anh em đây cây cuối cùng mình sẽ quất tay con cá tắt tay anh em tục quần đánh luôn tắt tay tục quần con cá ok đó nếu như mà mình đánh hai con cua là người ta cũng dở nhà rồi đánh con cá tắt tay cuối cùng thôi nó dựng thôi chứ anh em mỗi lần á anh em ở xa xôi thì cứ liên hệ với mình theo hai số điện thoại trên 0981 521 779 0966 521 779 gặp lọc Phát Tài nha anh em thì mình sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em tất cả các loại bộ môn về tài xỉu bầu cua bài lá đó mình sẽ tư vấn nhiệt tình rồi thì mình nói tay thôi mình xin chào toàn thể tất cả anh em anh em khi mà xem xong á, thì nhớ đăng ký kênh subscribe cho mình nha anh em rồi